mình nhiều lắm ở đây chúng tôi hướng dẫn các bạn làm demo trên mỗi thứ là một lúa thế sau đó thì à, chủ ruộng sẽ tự tưới và sau đây thì đến phần à, hướng dẫn để tưới cải bắp và uh, cũng bởi vì trong trên diện tích một xào này thì bà Yến có sử dụng là có trồng cả cải bắp và cả lơ cho nên là chúng ta sau đây chúng tôi hướng dẫn là tưới cải bắp thì với một thú phân đã pha với 10 can nước như thế này rồi thì mình cũng múc một ca mình múc một ca mình hòa vào đây đấy, đấy, đấy. và bây giờ thì mình khoáng lên khoáng đều lên và mình sẽ tưới sách ra để tưới cả bắp ở đây thì do là với diện tích nhỏ lẻ cho nên là chủ ruộng là tưới thủ công nhưng mà nếu những bạn nào có máy hoặc là có phi thì các bạn có thể là ờ, pha phân rồi mình đổ vào phi theo cái những uh, những cái diện tích mà các bạn nằm trồng nhiều trên diện tích lớn thì các bạn có thể tưới máy thì chúng ta pha cái phân này ra phi để chúng ta tưới cho nó thuận tiện và theo cái tỷ lệ là cứ một túi phân silic à, cho tỷ lệ từ 100 cho đến là vài trăm lít nước để tưới cho diện tích là một sào tùy theo một sào bắc bộ còn đối với sào trung bộ thì các bạn nhân gấp ba lần lên và với cải bắp mà cũng đang chuẩn bị đang vâng. vâng. đã chuẩn bị ra hoa như thế này đấy, đấy. thì mình cũng tưới mình cũng cứ tưới vào giữa rãnh như thế này cứ tưới đi ạ tưới hết xuống đi đấy ở đây thì chúng tôi nhận xét thấy là cái cải bắp này nó rất là cái độ khung cục của là lớn này đây, đây cải bắp ngọt các bạn nhé đây ngọt chúng ta có thể xem cái phần gốc của nó đây cái phần gốc của nó đây cây nó rất là cứng chắc như thế này đấy cây trong veo lá trong veo từ gốc đến ngọn các bạn nhé đây cái cây này to đùng đấy trong veo này đấy to đùng vâng nhìn nó thích không nó xòe xẹt cây nó rất xanh là to nó từ gốc xanh từ gốc đến lên vẫn còn luôn. vẫn còn cả lá, lá đồng đây các bạn này em em vừa rồi vặt cho gà đó. đấy tới cái độ khum cụp như thế này thì có nghĩa là cái cải bắp này đã sẽ hứa hẹn một cái tương lai là bắp nó rất là to và sẽ rất là ngon đấy nó ngon xanh lắm. từ gốc đến ngọn luôn đấy và nó vẫn còn những cái lá bẹ đây các bạn này này những cái lá uh, lá này là lá, lá sò đấy lá đồng đấy lá... nó vẫn còn từ ngày xưa đến giờ mà cây nó trong veo này đấy cây nó rất chắc như này đấy, còn không phần trăm mấy vâng cây khô cong đấy ruộng khô vâng. cong đấy ở đây dùng phân Sinic Tân Phát Bắc Giang thì như đúng như bà Yến nói rất là nhàn không mất nhiều không? công không mất nhiều công tưới tắm không, không mất không? nhiều công chăm sóc nhưng mà vẫn hiệu cho quả. chúng ta được cái hiệu quả rất là cao Đấy. và thế này thì nữa anh ơi quay cả mấy cái cây lê này thích <coughs> đây nhỉ đấy cải bắp ở đây về cái tình hình à, với cải bắp này nó có bị chết héo không ạ không đấy nó vẫn đều chị vâng nó chết cây nào đây nó không chết một cây nào bạn đồng phân xịt không bao giờ chết vâng nó không chết mưa héo. thoải mái càng mưa càng không xanh. vàng lá không bị xoăn ngọn xoăn lá càng mưa em chỉ mong nó mưa nhiều vâng người ta mưa sợ chết thì em mua mưa, để cho nó ngấm phân vâng. càng mưa càng xanh sướng lắm quá sướng luôn càng mưa cây càng xanh Nhìn Hả? rất là đẹp Ừ Lá nó to này, Rồi. lá nó dày Có nhiều chưa? Cái lá nó có dày nhiều chưa? Nó mở lá như thế này là nó hứa hẹn rất rất là đẹp Vâng à, Mọi năm mà chưa có phân xịt thì cải bắp như nào ạ? Thưa bà Yến Cải bắp lá nó ngắn lá mà nó, nó cù nhù ra vâng. Mãi nó chả cuốn, nó chả dính cuốn mà chăm mệt lắm Tốn vâng. phân lắm Vâng Mà nó có hay bị chết héo không ạ? Không còn ờ, nó chết nó chết héo cứ nắng thì nó nó nó héo mưa nó tươi <laughs> không dùng phân silic á nó có cụp vào chị ạ nó cụp vào nó trông mình quẻ lắm lá cái lá xung quanh này nó rủ hết xuống vâng. nó còn những cái bút thôi vâng. xong rồi đến chiều tối nó lại ấy xong rồi nó thối là thối luôn đúng rồi là vâng. thối phân này có bao giờ nắng thoải mái mưa thoải mái vâng. chả có vấn đề gì phân này thích mà em gái đã chấm điểm 10 cho chị biết <laughs> như vậy như ờ, này anh này chỉ <laughs> lại những cây khủng bố à, chỗ này những cây lơ khủng bố đây ra đấy những cây lơ đấy các bạn này những cây bé lơ. tưới tưới từ bé lớn khủng bố như thế này các bạn này thì sẽ báo hiệu cho cây lơ rất là to chị hay bán rau cải rau kiếp chị dùng nó nhàn lắm mà không tốn phân đâu đây. bây giờ cái phân kia nó đắt chị cái phân kia ba trăm gram mà cứ cho vào bình vào phun nó phun hai ngày sau mới mở cái túi 300 gram em đưa chị á Cây to Hả? Gốc trong veo chắc cây Cách lịch lá dày. Không có biểu hiện gì của sâu bệnh. Sướng không? Nhìn cây lơ. Nhìn xòe xẹt to nhỉ. Ờ, đẹp thế. Nón nước. Vâng. À, cái này bà dự định là đến lúc bán thì sẽ được uh, bao nhiêu tiền? Đấy, phân xịt lịch nó có sâu đâu. Này, phân xịt lịch chị dùng tiếp sang năm nữa thì con ruồi vàng nó biến hết. Vườn trên em thế năm nay không thể có đâu. Còn của dân lắm lắm của dân không dùng phân xịt lít chị lên gần nhà bà các bà mà xem lúc nãy bà bóp ờ, bốn quả thì ba quả sộp thôi tập trung tập trung vào đây chứ <laughs> tập trung vào đây <laughs> xong tư vấn cho bà con xong ừ, vâng chị bên kia cứ hỏi vâng <laughs> bà dùng rồi mà vâng bà dùng cả vâng bà dự định là tới đây thì cái lơ của mình sẽ bán được mấy một cái bao nhiêu tiền một cái lơ năm ngoái 15 năm nay chưa biết đấy ạ và trên một sào 360 mét vuông thì sẽ được khoảng bao nhiêu gốc ạ nếu mà 360 700 gốc đấy 700 gốc 700 gốc như năm ngoái thì cũng 15 cứ nể quen biết được 12 vâng. toàn 15 lăm Vâng. Và nếu như là 700 gốc thì mà nhân với giá 15 thì sẽ được khoảng 1 triệu. À được 10, triệu. triệu. 10 triệu trên một cái xào 360 mét vuông. Dạ. Như vậy thì đối với người nông dân ờ, trong mùa Covid này như vậy là quá hiệu quả luôn. Đấy, cho nên là nghèo giống như em tiếc. Nếu mà đông nhân lực dòng nhiều ai lắm. Đông vâng. nhân lực nhiều lắm. Con này đầu tư bao nhiêu đâu? Cái ưu điểm của cái lơ và cái ờ, bắp cải mà dùng con Silic thì ăn nó thế nào? Dạ. Riêng dùng phân Silic thì có thương hiệu rồi, giòn ngọt. Bà Yến cứ ra chợ là bọn nhìn thấy là túm đến. Vâng. Đấy, nó túm đến nó mua thôi, không phải ngồi lâu đâu, 30 phút hết hết gánh rau thôi. Vâng. Em bán nhanh lắm chỉ 30 phút rồi hết gánh rau. Đấy. Cứ nhìn thấy là túm đến. Những mua cái... nhiều. Vâng, những cái cây mà nó bị khuyết đây là do là bị sên ăn. Sên ăn đấy. Sên chết ở sên ăn. Vâng, chứ không phải là do, sên ăn đấy. do bị chết héo. Không, ở đây trên ruộng lơ ở đây rất là đẹp nhìn đấy vừa rồi sen anh phải rắc bao nhiêu là cái ốc đeo vàng bả trên ở đây không ăn hết chỗ này vâng. nó xấu lắm nó xấu xấu lắm mấy cái luống này nó chán lắm tại vì vừa rồi đấy em ươm rau giống nên sen đến nhiều thế là vừa rồi em rồng em rồng ấy đậy lâu là sen đến nhiều lắm em tưởng nó không lên được lúc đấy em lấy phân chị về em bỏ rau bỏ thuốc ấy. bây giờ nó lên ghê hôm mấy cái luống cái luống này nó lên được cái luống này không lên được với đấy. cái ruộng ờ, lơ cải bắp cải này thì bà đã có phải giảm cái thuốc mà có giảm được cái thuốc bảo vệ thực vật không ạ? Giảm nhiều chứ chị, có phải chút này đeo bình chết. Nếu mà vâng. dùng thuốc đấy mấy cái hôm nó còn nhỏ nhá, nó chưa bắt phân này, nó còn mỏng lá. Vừa phun xong hai hôm lại rồi sâu đi. Nhưng bây giờ phân này nó ngấm rồi, nó dày lá không thấy. Nó dày lá, nó cứng lá. Không thấy đâu. Thì nó cũng kháng bệnh tốt. Đấy. còn lúc nhỏ nhiều lắm lúc vâng. nhỏ vì nó mỏng lá nó chưa ăn vào phân chi đấy à. mình vẫn phải phải cho nó kiểu như như, như còn nhỏ cho con bú vâng thì thì lúc đấy là cái sức đề kháng của nó kém vì nó chưa có phân xin vâng. ăn hai ba hôm em lại sâu dày vâng sâu Chán xanh nó. sâu xanh sâu xanh dày nhưng bây giờ thì đấy bây giờ không có nữa rồi vâng. bây giờ trở đi là nhàn rồi vậy nên là bà con chúng ta có một cái lưu ý với những người trồng rau là chúng ta càng bón phân xịt sớm bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu. Ờ, nếu mà nó được sớm hoài lắm. Chúng ta lên sâu lắm vào quy trình bón nốt. Nên là cái món này em bót luôn thì nó có sâu đâu món này ừ, cây leo đeo thôi em cho gần dòng leo đeo chúng ta lên đưa vào quy trình bón nốt và trong quá trình cứ bón ờ, nốt được cây sinh trưởng và phát triển thì bà con cũng phải bổ sung thêm cái túi 300 gram để uh, tưới tưới rộng cho nó vâng, và để để thúc cho nó để cho cây lúc nào nó cũng có chất ăn để cho cây nó khỏe lá thì ừ. nó sẽ hạn chế sâu bệnh phải tưới đấy phải tưới dặm đấy phải tưới dặm thì nó mới bổ sung vào nó mới ăn vào phân kia và từ nay đến lúc ngoài thì mình còn phải tưới phân chút ít không ạ tưới khoảng mấy lần ạ tưới bận hai bận tưới khoảng một hai bận nữa và mỗi một bận thì cách nhau là hôm nay ta tưới một lần này một tuần một tuần, thì một tuần sau ta lại tưới thêm một lần nữa vâng, đấy một tuần sau ta lại tưới thêm một tuần nữa tưới và một lần này chị nhá không phải tưới lần sau tưới lần này vâng xong bắt đầu ra lũ con ra lũ con mình dưng mình dưng là mình dưng vâng dừng. một lần nó ra những con thì cứ một lần vâng thế là nó phình ra thôi như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bà con uh, xong cái quy trình tưới phân silic Tân Phát Bắc Giang cho uh, lơ, lơ xanh và bắp cải ngọt và um, nếu như các bạn muốn mua rau sạch thì uh, hoặc là tư vấn về kỹ thuật đặc biệt là ở tỉnh Phú Thọ thì hãy liên hệ với bà Nguyễn Thị Yến à, với số điện thoại ạ, bà Yến có thể nói cho 0824 640 674 nói nói chậm chưa ạ 0824 0824 640 6, 640 674 674 chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Yến ở đây để các bạn tiện liên hệ đặt mua rau sạch rau ngon táo sạch à, vân vân và có thể tư vấn về phân bón cho các loại cây trồng à, và nếu như các bạn muốn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 công ty hay hơn thiết thực hơn và với một dòng phân mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho rau giảm sâu bệnh giảm nhân công tức là giảm quá trình chăm sóc và lại cho một năng suất thu nhập cao như vậy thì tại sao bạn ấy không dùng bạn hãy thử một lần để cảm nhận được phân silic nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo Đấy chị rất đổ cho em này. của chị đâu? Cái gì? Đây hai xu của em. Ờ, cho em tết em không mượn chú gì. đây nhá, thế ừ. khác nó bằng ngoài kia. Ở trên ừ. đây chị lại Thế này chị lần trước là này dùng cái cái ừ. chị dùng cái phân xịt đấy là ở nhà chị là cho vào những cây gì rồi? Kia táo, cho rất là táo. Trước thì lấy cô thì chỉ có bỏ vào táo. Bỏ vào táo ung tùm thôi. Đẹp lắm, xài lắm. Bảo là ở nhà chị. Xài nhỉ? Nhiều bưởi, nhiều na. Mà chị ăn thử ừ. không? Không đâu nhiều bưởi nhiều na thì mới bảo là lấy thì cô nếu lại... mà mai mà hái thì cô lại bảo là hết mất rồi thế nên là mới bảo là thôi để cũng đầu tư lắm đây là đầu tư mạnh phải đầu tư không nơi đi ờ, làm ấy là mình ờ, canh tác là phải chuyển đổi cái cái cái, cái khoa học đấy chị bỏ nên hôm qua lên thăm táo dạ. xấu thì hôm nay mua kali mẹ phân đạm thì đắt quá thôi 18 nghìn tất dạ, cái này không cần đây này phân đạm năm nay hôm nay 18 mà kali sao phân đạm tới có táo tóm lại là Ôi phải, phải cho một ít vào trong không cho cho nặng cho hôm nay cho 5 cân kali với một cân đạm ôi rồi cho đạm là gì 5 cân kali mà kali những nửa túi này hoặc túi này thì em bảo có đâu hôm nay mới về từ từ rồi đi thử đạm là thôi thì ờ, các chị là cũng gắng là tin tưởng cái phân này để sử dụng sao cho nó hiệu quả nhá trên các loại cây trồng và vâng. cứ mỗi xào một lót luôn